Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kỹ năng và một trang sách trong cái quyển sách kỹ năng sống cho trẻ mầm non thì à, ở với trang sách này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ năng cho con là không theo người lạ và không nhận quả của người lạ nha thì ở đây trong trang sách này thì mình có một số nhân vật à, giả định như sau đây là hình ảnh của người xấu đây là hình ảnh của con và đây là hình ảnh của chú công an đại diện cho người tốt thì ờ, với cái trang sách này thì để làm sao mà chúng ta có thể uh, sử dụng nó một cách hiệu quả nhất thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha ừ, ở đây hình uh, có hình đằng sau là hình trường học thì các bạn có thể giả định đây là tình huống trong trường học nhé uh, khi mà người lạ cho con uh, kẹo hay bánh thì ờ, làm thế nào để con có thể uh, phân biệt được uh, đó là người xấu hay người tốt thì uh, ở trong trường hợp này thì chúng ta nên dạy con là không nhận không nhận bất kỳ uh, đồ vật nào của người người lạ cho mà mà con không biết đấy là ai và kể cả <coughs> ví dụ như đây hình ảnh của người lạ đưa cho con kẹo thì uh, con nên từ chối phụ huynh nên dạy con cách từ chối là uh, con có thể trả lời là ba mẹ không cho phép nhận hoặc là con không ăn đâu và sau đó thì con sẽ tìm đến chú công an đây chú công an hay là chú bảo vệ hay là các thầy cô trong trường để nhận sự giúp đỡ để cho người lạ không ờ, tiếp tục dụ dỗ con rồi trong cái trường hợp xấu nhất mà người lạ cố tình đưa cho con hoặc là bắt con lên xe thì con cần phải hét to lên và quẫy đạp để cho mọi người có thể đến cứu con à, thế vì sao mà chúng ta lại ví dụ như con có hỏi là vì sao lại không nhận kẹo của người lạ thì các bạn nên giải thích cho con là để tránh cho con bánh kẹo đó có thuốc mê khi mà con gửi vào thì họ sẽ dùng mưu để bắt uh, là kẻ xấu có thể bắt cóc con đó như vậy à, còn uh, trong trường hợp mà đấy là trong trường hợp là người lạ cho kẹo nhá còn với cái trường hợp mà người lạ đưa cho con cái à, người lạ à, giả dạng là người thân hoặc à, giả dạng là hàng xóm hoặc là người quen hay là bạn bè của bố mẹ đến đón con ấy thì con nên làm như thế nào thì trong cái trường hợp này cũng gần tương tự với cái trường hợp thứ nhất là con không được tin người tin lời người lạ kể cả khi mà người lạ đó có thể đọc tên của bố mẹ hoặc là ông bà của con thì ờ, trong trường hợp này thì con hãy chạy ngay vào trường hoặc tìm đến chú bảo vệ ở chú công an nhờ họ gọi điện về cho bố mẹ để xác minh xem có đúng là bố mẹ nhờ người đến đón hay không đó vì ờ, trong trường hợp này thì chúng ta trẻ còn quá nhỏ để có thể phân biệt được ờ, đâu là người ta có ý tốt hay là người ta có ý xấu thì cái này cần phụ thuộc vào phụ huynh rất là nhiều thì uh, phụ huynh có thể hướng dẫn cho con trong cái trường hợp như thế này thì uh, với cái trang sách như thế này thì chúng ta không thể uh, uh, để trẻ tự chơi hay là tự nhìn được mà quan trọng là bố mẹ cần phải kết hợp các câu chuyện để kể cho con và làm thế nào để con phân biệt được người xấu thì bố mẹ có thể chỉ ra những cái gương người xấu trong cuộc sống hoặc là chỉ ra những người xấu trong cái khu xóm mà khu phố mình ở thì để con có thể dễ hình dung hơn nha thì à, với cái cuốn sách à, với cái trang sách như thế này thì hy vọng là sẽ giúp đỡ được cho các bậc phụ huynh trong việc uh, truyền tải thông tin cho con truyền tải bài học và truyền tải cái kỹ năng sống cho con thì uh, chúc các bạn uh, có thể dạy con và giúp con tiếp thu một cách tốt nhất nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái kỹ năng sống tiếp theo